Ờ, tình cờ thì, ờ, qua Đài Loan thì có quen, a, ờ, một người bạn là người yêu của vợ chồng của mình bây giờ. Chị sang đây lấy chồng, sang bên này là được 10 năm. Cả cái ngày sang đây đi làm lao động nữa là khoảng 20 năm rồi. Nhưng mà đúng là khi từ sang đến Đài Loan đến đây là 25 nó làm thay đổi tất cả cái sự suy nghĩ thay đổi tất cả con người thay đổi tất cả mọi mặt cũng chỉ là một xuất khẩu lao động thôi nhưng đến bây giờ vì quá trình ờ, dài thì cô đã định cư ở bên này định cư bên này từ lúc cô đi làm thuê xong lúc mà mình com góp và mình cảm thấy đất này coi như vậy là cũng làm ăn được nên là cô nhảy sang kinh doanh thì thực sự mới nói với các bạn rằng là làm như, như cháu rằng là cô làm ăn không có nhiều nhưng cũng gặp may mắn nói chung đất này nó rất dễ làm ăn cảm nhận tôi nói chung là sang sang đất nước Đài Loan này tôi cảm thấy là uh, trường về trường này thì nói chung là rất là tốt mà các cháu nói chung là học ở đây cháu nhà tôi cũng học ở đây thế nên ờ, về giáo viên và giảng viên hay là hiệu trưởng ở đây nói chung là rất tiếp đón những người Việt Nam 啊，那我来台呃我来越南的这几天呢，然后看到看到这边的人都很不错，然后我要特别谢谢说呃阮世贤贤姐她的帮忙，然后让我在结婚的过程呃。À, 很顺利，没有遇到任何的比较困难的问题。那因为我来台，我来越南这边刚好遇到武汉一起的武汉那个病毒的那个传播开始。那那我也觉得在越南这几天，越南的防疫工作做的也是不错，跟台湾一样。那希望大家过来的人可以不用担心啊，非常的安全。谢谢。 thì quen nhau ờ, được một năm hiện tại chồng mình thì đang làm tại nhà sách ở bên ờ, Đào Viên công ty của mình cũ mình làm cũng tại công ty tại Đào Viên luôn à, hai người quen nhau thì cũng tình cờ lắm đi uống trà sữa và quen nhau của cuộc sống đến bây giờ tồn tại nói chung là ước gì là có đấy rồi, có đấy rồi <laughs> đúng thế nói chung các bạn trẻ lên cố gắng tức là có đi ra ngoài mới biết có học thì mới biết người ta bảo đi ra làng học một sàng khôn để biết là đất nước người ta phát triển như thế nào mà so với Việt Nam mình nó phát triển như thế nào chị thứ hai nữa là cô thường xuyên thuê công nhân này là là toàn là học sinh cả nên cô cứ hay về làng cô mới lại cô về xã cô cô muốn uh, tha thiết mời các con em ở làng mình là nên sang đây du học vừa có trình độ văn hóa vừa kiếm được tiền tranh thủ đi làm vì đây rất dễ kiếm tiền cô thấy các con em đi làm mỗi tháng thu nhập lấy của cô lĩnh lương của cô những ít cũng phải có hơn 20 triệu 25 triệu nếu em nào chịu khó làm phải có 30 <laughs> triệu nếu cô ham nên cô muốn vận động các em con em người nhà trước mắt là cô cho người nhà cho cô sang trước chị đi mấy chợ đêm đấy, rồi đi cũng quanh quanh cái đài bắc mấy hôm vừa rồi đi tàu điện ngầm nó cho đi tàu điện ngầm nó cho đi À, nói chung là luôn cho đi nhiều lơi lắm chị cũng không nhớ được vì chị không biết đường không biết tên vâng. à, chị thấy nó lo nó cũng ổn ổn nên nó nói được cũng kiểu xương xương rồi đấy à, đi giả dụ đến đây đến đây nó cũng nói chuyện giao tiếp được với người ta qua qua nhiều nhiều nó hiểu hết đấy kể cả như về khách sạn chị không hiểu người ta hỏi cái gì nhưng nó bảo đây là người ta hỏi mà mẹ có phòng chưa hay là nó à, chồng mình là người mà giúp mình nhặt lại cái điện thoại và nói chung là một cái duyên gì đấy thì hai người nói chuyện cảm thấy rất là hợp thì chồng mình à, cũng có ngỏ lời làm người yêu thì trong quá trình hai đứa sống bên Đài Loan thì có nói chuyện thì cảm thấy khá là hợp và cảm thấy người Đài Loan rất là tốt về quá trình sống hay à, cách nói chuyện của họ cảm thấy rất là tôn trọng phụ nữ và qua cái cách sống của họ mình cảm thấy rất là ấn tượng à, sau đó thì hai đứa cảm giác giống như là cảm thấy tin tưởng đủ tin tưởng cảm thấy à, thương thật sự rồi thì quyết định là hôn nhân thì trong quá trình hai đứa yêu nhau bên Đài Loan thì à, bố mẹ chồng thì có lúc đầu tiên là liên lạc qua liên lạc qua điện thoại, xem video thôi cũng không biết mình như thế nào cả. Nên là cũng rất có nhiều lần là ngỏ lời mời mình về gia đình chơi. Thì à, mình có về gia đình của chồng chơi thì cảm giác được cái sự thân thiện của người Đài rất là tuyệt vời luôn. Chỉ khuyên rằng là nếu mà ai muốn về sau cuộc sống về lâu dài về con người được tồn tại thì tốt hơn hết là cho con sang học Đài Loan một là à, vừa học vừa làm gọi là trước mắt là lấy ngắn nuôi dài thì bây giờ ở Việt Nam đi học thì bố mẹ phải đầu tư tiền này rồi lương thực tất cả những cái gì để cho con sau này còn phải đầu tư cạnh tranh những công an việc làm nhưng mà sang Đài Loan đây thì đi học thì bố mẹ đỡ phải lo cái cái phần phụ cấp sang bên này là nếu mà chưa khó đi làm là có tiền Mẹ, ví dụ định công nhân nhà cô đây này nên là dạ. tùy theo làm 8 tiếng hay là làm 12 tiếng tùy theo các em các em à, theo các em học hành thế đến lúc khi thì cô cảm thấy là cái tương lai của các em sang này vừa học vừa có trình độ vừa có tương lai sau này về mình xin việc vào đâu cũng dễ Xin chào tất cả các bạn Uh, gần đây thì các lâm của chúng mình nhận được rất nhiều câu hỏi của các anh chị đang muốn tìm hiểu về các cái quy trình mới nhất của Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc đối với các uh, với các anh chị muốn làm thủ tục kết hôn tại uh, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc. Nên là ngày hôm nay là ngày chúng tôi xin phép được uh, chia sẻ cái thời tại quy trình hiện tại của Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại thời điểm hiện tại để mọi người có thể cập nhật và cũng như uh, tính toán được cái lộ trình của mình nhé. Uh, đầu tiên thì uh, đối với các bạn đã biết thì Văn phòng Đài Bắc từ tháng 3 năm 2022 2020 đến thời điểm hiện tại thì chưa một ngày nào là ngừng nhận hồ sơ à, phỏng vấn kết hôn cả chị vào ừ, lúc mà chị muốn là hướng cho con là đi Nhật nhưng mà con lại không thích thế cùng nó bảo chị là bây giờ con muốn đi sang bên Đài Loan cuộc sống thanh bình hơn mà cậu không bon chen đấy mà con thấy à, đọc là con thấy à, ổn à, khi sang bên này hơn là ở cái đi Nhật nó bon chen thế là